Rồi, ok, chào anh em nhé Thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì ờ, hôm nay mình cũng ờ, mới ờ, là liếm được một em Mavic Daisy chứ không phải Ma, Mini 2 Thì nay mình cũng mới đặt hàng về Hôm nay clip mở ra cho anh em xem ở trong này nó có những cái gì nhá Bản này hiện tại là mình mua là bản combo nha mọi người nhá Rồi ok thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành khui hộp em nó à xem tình hình như thế nào thấy khá là chắc chắn anh em ạ và tiện thể nữa là mình mua bên đó thì ờ, bản combo này mình được tặng kèm thêm một chiếc thẻ nhớ 64GB nha anh em nhé Thẻ nhớ chuyên dụng dành cho camera Thế bảo vậy, chưa biết sao Đấy, đây cũng mới lần đầu chơi thôi anh em ạ Rồi, ok, chúng ta sẽ tiến hành đến ờ, chương trình mở hộp của chúng ta nhé Ok, tới đây Ok, đây là toàn bộ combo của chúng ta Thì bao gồm đây là một quyển sách hướng dẫn này Cái này là đóc sạc pin này Đó. Ừ, cái này là cái đóc sạc của hãng này Thêm đây là con ờ, nhân vật chính của chúng ta đây Mini 2 Thường, không phải bản Pro Và kèm theo nữa bản combo của chúng ta là chúng ta sẽ được tặng kèm thêm là Được thêm hai cục pin và một con pin đang hiện tại đang ở trong máy nha mọi người nhé hiện tại một con pin đang ở trong máy này luôn rồi đây là hai cái sợi dây cáp từ ờ, điện thoại qua qua cái ờ, cái này qua cái điều khiển của nó rồi hết rồi đến cái dây này nữa đó và kèm theo đó nữa là được một cái ờ, túi bao da túi bao da của design DJI đó rồi còn gì nữa không nhỉ mình mình thấy nó cứ thiếu thiếu anh em ạ tại vì mình nhớ đâu sơ sơ bản combo của mình là nó có cả ấy nữa có cả được thêm một bộ cánh quạt nữa mà mình chưa thấy giờ mình thấy mỗi pin này chưa thấy cánh quạt đâu ok rồi thì uh, tí nữa chúng ta sẽ test thử em nó xem như thế nào nha anh em nhé à, ok thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi test nha anh em nha đây hôm nay uh, thời tiết khá là đẹp để hôm nay mình có thể test được không không nhiều may lắm nhưng mà cũng không ít lắm khá là ổn anh em ạ bây giờ chúng ta cùng test em nó Rồi thì um, sau một thời gian mình có bay vài đường cơ bản để tem nó thì mình thấy con này so với cái mức giá nó là tầm trung là khoảng 14 15 triệu thôi. Thì tại vì nó cũng có giá nên à, mình thấy khá là ổn. Về cái dòng à, DJI này mình thấy bay là khá là ổn về cái độ chống rung rồi ờ, chống gió ở trên cao mình thấy khá là ổn. À, cảm giác như cái tay cầm điều khiển của quả bên DJI này cầm rất là chắc chắn anh ạ cầm rất là chắc chắn rồi chỉ tội là hàng tầm trung nó không có một cái màn hình à, nhỏ nhỏ ở đây để định vị G có màn hình nhỏ nhỏ ở đây để định vị GPS cho anh em mình thôi chứ còn này mà giống như anh em mà mới tập chơi như mình thì mình thấy con này khá là ổn tầm trung ok rồi thì clip mình à, mở em nó đến đây cũng dừng thôi à mà còn quên nữa hôm bữa mình có nói là cái phụ kiện là được tặng kèm là bộ cánh quạt này này bốn bộ này thì hôm đó mình à, tìm nó không kỹ cái lúc mình mình bảo mình tìm không kỹ thì nó giấu kỹ lắm nó giấu ở tít ở trên cái khung khung ở phía trên mà cái chỗ nó có cái cái, cái ba lô này nó có một cái chỗ ờ, giống như là cái chỗ bí mật á giấu tít trong đó mình tìm mãi mới thấy cơ rồi ok thì xin dừng đây thôi mong anh em ủng hộ mình nhá thì mình sẽ cố gắng vừa làm về game về vừa làm võ lâm chi mộng cho anh em rồi một số game khác và bên cạnh đó là mình cũng sẽ làm thêm một số clip uh, vlog đi quay cho nó vui nhá rồi bye bye mọi người